Hello hello anh em nha, chào các em quay trở lại với channel của mình và lại là mình Cường đây anh em ơi Ok thì tiếp tục hôm nay mình sẽ làm hành trình uh, con uh, ờ, nick trái đất mạnh nhất server Sasu anh em nhá Ấy, bây giờ ok chưa anh em Bạn này muốn BT hả? Mời gái Ok thì con hành trình bắt đầu mình tiến hành luôn anh em nhé Đấy, thì uh, anh em có thể thấy là con nick của mình đã đạt 200k sức mạnh rồi anh em nhé Thì mình uh, chuẩn bị uh, cho con nick của mình đó chính là một set tiềm năng sức mạnh nha anh em găng thì mình bẻ không sao anh em ạ đấy còn giày bệ sao cho nó sức mạnh ra ra thì ra đâu hút đắp và hút ki anh em nhé đấy thì con nick của mình bị uh, mình bị ngáo mà mình đi đâm đấm bẻ bây giờ mình không có kỳ để mình úp anh em ảo thật sự đấy đấy mình hiện tại mình chỉ có đồ chuẩn bị đồ như vậy để mình chuẩn bị là treo hết cái đêm nay anh em nhé hiện tại bây giờ anh em có thể nhìn thấy nhá là 22 giờ 31 phút thứ năm ngày 23 tháng 2 đấy thì tức là mình úp từ giờ đến khoảng tầm sáng mai mình sẽ ngưng úp và mình sẽ cho anh em xem thành quả rồi sau đó mình sẽ úp clip lên cho anh em xem anh em nhé ok thì đây nhá đó, ông trời đất làm sao cơ thì anh em có thể ờ, vào cái BT của mình đây anh em thấy chưa anh em có thể vào cái BT của mình để uh, vào đây để uh, giúp nhau làm đệ tử này giúp nhau làm nhiệm vụ này đấy anh em thấy ok không đấy và đấy thì uh, con link của mình thì hiện tại là bây giờ 200k sức mạnh này để mình xem vào trong vòng một đêm thì nó sẽ lên được bao nhiêu uh, tế băng sức mạnh nha anh em và trong khi úp thì mình có thể nhận được những cái đồ gì anh em nhé đấy thì tiến hành bây giờ mình cùng anh em đi chuẩn bị một chút gọi là đồ anh em nhé ok mình thành qua bên ờ, đảo Kame để mình uh, mua ít mở rộng hành trang anh em ạ mua ít mở rộng hành trang để uh, nếu mà mình úp ấy nó có ra nhiều vật phẩm quá thì uh, cũng không bị uh, chật dương anh em nhé mình sẽ mua đấy uh, 15 ô liệu có được không ta không biết là có được không ờ chắc được ở ờ, lên là O2 này anh em được đường nha đường nha lên lên tập O2 là cũng ok rồi á thì bây giờ mình sẽ đi về nhà để mình uh, giờ mình về nhà để mình cất mấy cái uh, vật phẩm linh tinh đi anh em nhé đấy và anh em nhớ là tham gia git và quay của mình vòng quay random nhận vàng anh em vui lòng tham gia bằng các bước như sau bước đầu tiên anh em like đăng like và đăng ký kênh để uh, uh, gọi là nó hiện anh em lên đấy Đấy, và bước thứ hai này anh em comment cho mình cái tên nhân vật như vậy thôi thì mình uh, mỗi một video mình sẽ random ra hai bạn may mắn nhất một bạn đầu tiên sẽ được hai 20 thỏi vàng và bạn thứ hai sẽ được 10 thỏi vàng anh em nhé đấy thì uh, và mỗi lần random thì mình sẽ random vào cuối video và video này cũng vậy cuối cuối video này mình sẽ random video lần trước anh em nhé ok thì tiến hành bây giờ mình sẽ đi úp nhưng mà mình chưa biết là mình nên úp ở đâu anh em mình sẽ qua bên uh, rừng bamboo để uh, úp đi nha mình nghĩ là rừng bamboo nó sẽ hợp lý nhất tại vì con nick của mình nó cùi được không nào để mình uh, tháo cái bộ skin choáng cái nhá ừ, mình bị ngáo quá anh em ạ tự dưng mình đi học cái chiêu phun tệ đâm ra bây giờ mình kiểu là thiếu thốn kia quá anh em thật quá bị đấy anh em nhìn thấy mình đấm vào tốn kia không được có 400 tấm năng à 400 tấm năng á sao ít vậy nhở bật cái cơ xám lên xem đây là mình đang mặc trên mình một cái set tiềm năng rồi anh em chứ không phải là không đâu mà để mình mặc cái vây quần nữa xem mình được bao nhiêu mặc cái vây quần thì được 700 tiền năm một hit anh em nhé đấy thì à, bây giờ chắc là thôi thì mình sẽ đi làm một cái nhiệm vụ linh tinh này và sau đó mình treo luôn thì hẹn gặp anh em tại cái lúc mà mình uh, treo xong mà mình cho anh em xem thành quả anh em nhé em ơi mình đã quay trở lại rồi đây thì uh, đây anh em có nhìn thấy con nick của mình từ 200k sức mạnh đã lên được 700 triệu sức mạnh rồi đúng không anh em đồng thời là mình cũng đến nhiệm vụ dép Zepsby đấy anh em này đấy thì nói chung là mình cũng xin kể lại với anh em cái quá trình mà mình úp đêm hôm qua nó khá là bực tức luôn đấy anh em tức là ấy con nick của mình ấy đêm hôm qua mình úp thì con điện thoại của mình nó lại bị uh, không hiểu làm sao mà nó tức là mình uh, treo ấy thì uh, gọi là treo nó treo anh anh em có thể nhìn thấy nhá mình sử dụng cái tự động biên tập ấy nha đấy tức là nó chỉ được khoảng tầm 60 phút này sau khi mà anh em hết cái này thì nó sẽ không tự sử dụng cái tự động biên tập của anh em và nó và mình cũng chỉ úp được có một tiếng thôi anh em ạ thì trong một tiếng úp đấy thì mình lên được uh, ờ, 40 triệu sức mạnh vậy đến sáng mình dậy thì uh, con đích của mình vẫn 40 triệu sức mạnh mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra ấy thì thế đây là ấy từ lúc uh, 8 8 hơn 8 giờ lúc hơn à, lúc hơn 8 rưỡi thì mình dậy thì uh, mình uh, vào con đích thì 4 40 triệu thì bắt đầu mình úp từ 8 rưỡi đến uh, khoảng 12 giờ trưa chắc là khoảng tầm 3 4 tiếng thì nó thì con lít của mình đã lên được 700 triệu nhá. Thì trong khi mà mình làm ở à, trong khi mình úp sức mạnh ấy thì mình cũng có là làm nhiệm vụ luôn đấy đấy tiện thể làm nhiệm vụ luôn đấy thì bây giờ mình tiến hành mình sẽ show cho anh em xem là mình sử dụng cái set đồ gì để mình úp anh em nhé anh em có thể build cái set đồ giống mình để anh em có thể úp nhanh anh em nhé ok thì đây anh em có thể nhìn thấy mình mặc trên người một cái áo uh, thun dày 5 sao tế băng sức mạnh nhá và cái quần bảy sao tế băng sức mạnh này găng thì mình sẽ mua găng theo cái tế băng sức mạnh ở ờ, cái cái sức mạnh của anh em mặc được nhá và cái giày nhựa thì mình cũng để cái là 7 sao tế băng sức mạnh này ra đa thì ra đa hút anh em nhé và cái cải trang này thì mình vừa mới đập anh em nhé mình vừa mới đập xong nên là mình nâng luôn cho nó bệ sau sức để sức đánh luôn anh em đấy thì uh, trong cái khoảng gian úp đấy mình sẽ show cho anh em xem luôn cái thành quả là nó có ra cái đồ gì không anh em nhé nó có ra cái đồ gì không từ từ mình xem mình mặc được cái ờ, răng da calic ở ờ, mặc được cái răng da calic này cái răng da calic này thì cho nó mặc cái răng da calic ấy đồng tí nữa mình úp cho nó nhanh tăng được tận uh, 500 sức đánh mà anh em thì sức đánh hiện tại của mình đã là 9k rồi sức đánh gốc của mình là 3k6 anh em nhé ok giờ mình sẽ vô nhà để xem là được cái gì nhé thì uh, được khá là nhiều ngọc rồng 4 sao và ngọc rồng 4 sao thì mình đã ép lên được 3 sao nhé và mình đã để ở lưng cái trang đây thì còn 18 viên ngọc rồng 3 sao anh em ạ đấy và nó chỉ uh, rớt ngọc rồng thôi anh em nhé mình thấy là nó rớt ngọc rồng thôi mình đã vụ thì nó cũng không rớt nó rớt được cứ từng này này anh em đấy ok thì, uh, tiến hành bây giờ mình sẽ đi um, gọi là đi, đi uh, làm gì ta đi uh, xem xem uh, xem uh, cái uh, cái trang ấy mình thấy ở bên này nó có bán mấy cái cải trang nhìn khá là xịn nhá đây anh em có thể qua bên này qua bên uh, lý tiểu lương này ở bên uh, cửa hàng lý tiểu lương nhá anh em đấy anh em có thể nhìn thấy nhá đây bán trứng minh thú này trứng ninh thú vip này nếu mà anh em thật sự muốn mình test cái trứng này thì anh em có thể bình luận dưới để cho mình biết anh em nhé đấy còn đây là cải trang thì cải trang này cũng mình thấy khá là cùi nha đây anh em có thể nhìn thấy nhá đây là cái cải trang này của mình ấy mình mua có 10 ca ngọc thôi mình mua 10 ca ngọc thì nó đã được sức đánh 40% HP và KI 35% đấy còn cái cải trang này sức đánh có 25% nhưng được cái là 9 mạng 10 à ờ hơn được cái là 19 mạng anh em ạ hơn được cái là 19 mạng tất cả chỉ số cạnh trang này đều giống nhau anh em nhé hơn được cái à, cái trang này nhìn đẹp trai anh em nhỉ nhìn chất đấy chất của nó ấy ok thì uh, nói chung là thôi thì cái uh, hành trình uh, trái đất uh, mạnh nhất ra Nglorasu của mình tập 2 thì chắc là mình nghĩ là đến đây nó cũng kết thúc rồi anh em ạ thì hẹn anh em vào một ngày uh, sớm nhất có thể anh em nhé để uh, tiến hành mình cùng anh em sẽ uh, để xem là tập 3 con nick của mình sẽ làm cái gì đây nha chắc là mình nghĩ tập 3 thì mình cũng chỉ tiếp tục úp sức mạnh tiếp thôi nha úp sức mạnh tiếp để đi săn điện tử ấy nhờ ờ kiểu vậy ấy. thì chắc là bây giờ mình tắt clip thì mình cũng đi treo để mình con nick của mình nó úp sức mạnh thôi anh em chứ mình cũng chả biết làm gì ấy đấy ok thì anh em nhớ like đăng ký kênh và bình luận cái tên nhân vật của anh em xuống để nhận vàng em nhé ok và phần sau đây chính, sẽ chính là phần quay ờ, cái random của video trước anh em nhá. ok anh em ơi thì bây giờ thì thành mình sẽ random video ngày hôm qua uh, để xem là hai bạn may mắn nhất nhóm này của chúng ta là ai anh em nhé ok ờ, mình sẽ chọn ra một bạn này ok thì uh, bạn đức vũ có id là chùm pem ờ, nhắn tin qua zalo cho mình để nhận 20 thỏi vàng nha anh em à nha bạn ok và tiếp tục là thêm một bạn nữa nha vâng và vẫn là bạn uh, ờ, lkd gaming này thì hình như là hôm qua ấy hôm qua là ông ấy nhận được rồi ấy, đúng không ờ, nhưng hôm nay ông cũng được này nhưng mà kiểu là ông ấy con mình không có mình id nên là bỏ qua anh em nhé và tiếp tục đến một ông khác anh em ơi rồi ok bạn tuấn hoàng uh, chúc game sớm phát triển mạnh id anh khá đi tù ok à, bạn anh khá đi tù thì uh, ờ, ib qua zalo mình để nhận 10 thỏi vàng nhá ok thì uh, tạm biệt anh em nhá